à, chúng ta đầu tiên à, nghiên cứu về thế nào định nghĩa thế nào là phép đối xứng trục à, thì trước hết người ta cho một cái đường thẳng D như này đó một điểm M phẩy à, một điểm M này này thì điểm M phẩy là ảnh của điểm M có phép đối xứng trục đường là đường thẳng D như này đúng không thì chúng ta sẽ chú ý này nó sẽ có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là điểm M mà nằm trên đường thẳng D thì phép đối xứng trục à, tạo ra một cái ảnh của điểm M chính là trùng với M phẩy đúng không nào còn nếu trường hợp điểm M mà không thuộc đường D như này nhá. Điểm M mà không thuộc đường D thì điểm M phẩy sẽ là ảnh của điểm M qua phép đường xung trục là đường thẳng D. Thì khi đó đường thẳng D sẽ là đường trung trực của cái đoạn M1 phẩy. Nó đi qua trung điểm của M1 phẩy là điểm M0 đây nhá và vuông góc với đoạn M phẩy đúng không nào? D sẽ là trung trực của M phẩy. Đấy, chúng ta cùng định nghĩa như sau. Này, cho đường thẳng D phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc D thành chính nó hoặc là biến mỗi điểm M mà không thuộc D thành điểm M phẩy sao cho cái đường thẳng D là trung trực của đoạn M M phẩy thì đây được gọi là phép đối xứng trục qua đường thẳng D hay là gọi là phép đối xứng trục D được rồi nhá. Đấy. Như vậy các em cần chú ý như này, phép đối xứng trục qua đường thẳng D đó là một cái phép biến hình đúng không nào? Nó biến điểm M thành M phẩy. Nếu như điểm M thuộc D thì M phẩy trùng với M. Còn nếu M phẩy không thuộc D thì M phẩy sẽ là một điểm sao cho đường thẳng D sẽ là đường trung trực của đoạn M M phẩy. Thì và người ta cách ký hiệu như này. Ký hiệu phép đối xứng trục là người ta à, ký hiệu D D đúng không? D lớn là đối xứng viết tắt từ đối xứng trục đó. À, D là đường thẳng. Đấy, đây là gọi trục đối xứng đúng không nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta tiếp tục vào tìm hiểu cái mục này đúng không nào điểm m phẩy tiếp tục nhá điểm m phẩy là ảnh của điểm m qua phép đối xứng trục là đường d đây là ký hiệu của nó nhá điểm m phẩy là ảnh của điểm m qua phép đối xứng trục là đường d và khi đó ta có một điều như này em nhìn hình vẽ này Đấy, nhìn hình vẽ đây đường d sẽ là trung trực của đoạn m m phẩy và khi đó ta thấy này vectơ m không m phẩy nhá m không m phẩy đây và vector M0M ờ, là hai vector đối của nhau đúng không nào? Do vậy M0 M phẩy sẽ bằng trừ của M0M. Đấy. Gọi ừ, với điểm, điểm M0 này là trung điểm của M M phẩy. Hay nói khác M0 sẽ là hình chiếu vuông góc của M trên thẳng D. Đó. À, tiếp tục này các em chú ý này. Trong mặt phẳng OI với ờ, mỗi điểm M có tọa độ XY thì người ta có điểm M phẩy thì có gọi là điểm X phẩy Y phẩy m phải có cho đường x phẩy y phẩy